rồi xin đến chào quý cô chú anh chị và các bạn thì uh, hôm nay cũng rất là lâu rồi em cũng uh, cho cái tình hình dịch bệnh á thì uh, cũng không có quay được cái cái đất giới thiệu cho quý vị ha thì uh, hôm nay em sẽ đi quay cho quý vị và các bạn một cái miếng đất có diện tích là 2 hectare 2 tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì uh, hiện tại là em đang di chuyển trên cái con đường uh, DH515 nha quý vị thì à, chúng ta đi ngược ra khoảng tầm 300m là sẽ là đường DT741 ừ. và đây là cái con đường DH515 đường này thì à, nó sẽ kết nối thông với lại à, đường DT750 nha thì em sẽ quay cho quý vị xem thì quý vị nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho em 0972 042 552 cái số này em cũng xài Zalo luôn nha quý vị đây thì uh, quý vị cũng nhìn hai bên nè điện nhà cửa đồ đầy đủ hết rất là đông thì uh, khu vực này thì cũng có khá nhiều các cái nhà xưởng nha quý vị đường DH515 này thì ờ, mới được ờ, đầu tư làm lại sửa chữa thì ờ, rất là đẹp thì hiện nay tình hình dịch bệnh nó cũng ổn đó thì em mới đi quay thì ngồi xe có mình á thì nó có gì nó hơi rung lắc á vị ờ, thông cảm nhé Đấy, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu ờ, bán đất á, ở nhất là khu vực ở Phú Giáo ha, trong tỉnh Bình Dương á, có nhu cầu bán đất á, thì ờ, em sẽ quý vị cũng liên hệ qua cái số điện thoại 0972 042 552 thì em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị rồi bây giờ thì à, xin mời quý vị à, đi đến cái à, khi nào gần đến cái miếng đất đó, thì em sẽ quay tiếp cho quý vị xem ha thì đây là cái chỗ cái miếng đất như quý vị mặt tiền cái đường này Đó. đường này nhìn nó tại vì họ chưa có dọn dẹp chứ thực tế rất là rộng nha xe vô đây, đây là cái miếng đất trống nha để cỏ nhiều quá từ đây nè 2H2 quên chưa khóa xe nữa xung quanh đây thì à, có một hai căn nhà ở vị trí cái miếng đất này thì à, cách cái à, đường DT 750 là khoảng tầm 4 500 mét 400 m Đấy, trong đây rừng để không có nhiều quá đây là điện người ta kéo đi tới cây này hả hùng tiền này chắc gần trăm mét rồi hả à, tới đây nè chắc gần trăm mét rồi. Ủa, ông úp xong vậy ông vô luôn rồi ngon ha quá à, trời sáu bảy chục còn trong đây là nguyên một cái đám rừng cái này mở sữa miếng này mở sữa ngon nè êm ừ, ừ. hợp mở sưởng cũng ừ. tại vì nó phân bì với cái miếng kia rồi 19 tỷ mà hai mẫu mà nó có cao su thành lý cao su cũng được mấy trăm triệu ừ. miếng này đắt không mà kêu 21 tụi nó bì biết năm tỷ lệnh mà mấy nhà này rào sát quá lùi lại một chút cho đường xá rộng ha đẹp ừ. cái, à, quên ha cái này chạy cả hai mới rào chứ dân là nào rào này này để chim được cấp hết mà nếu, mà nó mở cửa nó cấp hết rồi đây cấp lên chỗ nào nữa à, à cái dưới dưới này hả ừ, thì sát bên luôn đó đúng rồi chỗ dưới kia chỗ hồi xưa chỗ ông liên nữa đúng không dạ, ông liên ngay sau đít này ừ đi hẳn xuống cái miếng cao su là thấy ông liên đó đi qua đây đi qua đây chứ đi gì đó mày sao đây có cái móc nữa tại sao cách nhau dưới vậy giữa đường hả ồ có cò ke <laughs> này bánh ống thục thì à, giá của cái miếng đất này là 21 tỷ à không 21 tỷ 2 mẫu 2 tổng diện tích là 2 mẫu 2 thì à, vị trí cái miếng đất này thì cách DT 7 750 là khoảng tầm 3 400 m. Cách DT 741 khoảng 3 km. Và cách khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng 7 cây nha quý vị. 6 7 cây số khu vực này cái miếng đất này vị trí làm xưởng thì à, ok thì cái miếng đất kế bên ngoài đây là người ta đã xin lên giấy phép lên làm xưởng rồi nhé này nó rộng quá mình cũng không bước vào được quay cho quý vị quý vị nào có nhu cầu thì à, em sẽ gửi sổ cho quý vị xem mặt tiền này được khoảng 6 70 mét nha hơn hơn tại uh, cái sổ cũ nên cũng không nhìn rõ được cái mặt tiền bao nhiêu mét Rồi ờ, quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 ha. À, rồi, em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều cái số điện thoại đó thì em cũng xài Zalo luôn để em ghim cái vị trí vào thì quý vị nào chúng ta có thì nhu cầu em sẽ gửi cái vị trí cho quý vị và các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo